Chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CBB ở ờ, clip này Tấn sẽ hướng dẫn tới anh em cách sử dụng một cái nhẫn sau nhạc để anh em đi đánh sóc địa bịp một cách hiệu quả nhất trong những cái đồ chơi cờ bờ bịp hiện nay thì ờ, nếu mà anh em đang đi sóc cái thì anh em nên tham khảo cái clip này đây là cái dòng nhẫn đây, đây là ba cái dòng nhẫn Đấy, cái mặt con đại bàng này và cái nhẫn đính kim cương này Đấy, tiếp theo là dòng nhẫn cưới đó bây giờ tấn sẽ đi hướng dẫn tới tất cả anh em từng loại một à, trước tiên ví dụ mà anh em ờ, xem clip này thấy hay thì có thể cho tấn một đăng ký kênh và nếu mà anh em cảm thấy sản phẩm ok anh em có thể là kết bạn Zalo qua số hotline ở trên màn hình sau đó thì anh em có thể là lên trực tiếp cơ sở để thử hàng test hàng hoặc là anh em ờ, hiểu cách chơi rồi thì anh em có thể đặt hàng bên Tấn sẽ gửi hàng về cho tất cả anh em trước tiên đây khi anh em đeo nhẫn ấy, thì anh em sẽ đo cho tấn cái vòng tay anh em đo cho tấn cái vòng tay sẽ kéo dài ra xem mấy cm trung bình của nó sẽ tầm 6 7 cm đó trung bình à, nguyên lý chơi của cái nhẫn sóc nạc nhạc này như nào là à, quân vị trong bát là không nhảy âm thanh của nhẫn tạo ra tiếng kêu thay cho tiếng quân vị đấy là nguyên lý của nó tức là dân làng sẽ tưởng là quân vị đang nhảy nhưng thực ra là quân vị đang nằm im đó và âm của âm của cái nhẫn này nó sẽ giống tiếng quân vị và thay cho tiếng quân vị và khi chơi thì quân, quân vị ví dụ đang là tứ tử chẵn đây anh em úp bát lại à, khi anh em đi chơi thì anh em đỡ tay vào đây anh em kè cái bát này vào đây Đấy, kè cái bát này và cái đĩa này vào đây cái lòng dưới này kéo ngược lên anh em nghiêng đĩa một tí anh em sóc đấy anh em sóc khỏe nó vẫn được đó hoặc mở ra tứ tử còn nguyên này tứ tử còn nguyên đó đây là nguyên lý của nó nguyên lý của nó thì bây giờ anh em chỉ cần chạm nhẫn vào anh em dồn vị lại anh em sóc thoải mái thôi Đấy, hầu như là quân vị là nằm im một chỗ à. tứ tử không bao giờ xịt được anh em nhé đây nếu mà anh em là chưa quen thì tấn sẽ dạy kỹ hơn là anh em chạm lên cái vành này lòng trong này anh em nghiêng đĩa này đấy anh em sóc này đấy. quân vị nó sẽ nằm im đấy là nguyên lý của cái nhẫn sông nhạc này đây là dòng nhẫn cưới và nhẫn vuông nhẫn vuông cũng thế anh em nhé nguyên lý của cái nhẫn vuông này cũng thế là anh em chỉ cần chạm vào cái vành đĩa này nó có nhiều kích cỡ khác nhau anh em dùng đấy anh em chơi quân đóm quân bài quân bao thuốc quân vina thăng long đều được hết nhé này đấy anh em sóc khỏe luôn sóc khỏe thoải mái luôn mở ra vẫn còn nguyên này đó để này từ từ đen cho anh em xem để sẵn này, này. để sẵn này mình sẽ đánh cầu nhá đấy làng mà đánh lẻ nhiều thì mình sẽ đánh chẵn à. chẵn còn nguyên này đó anh em nhìn đâu đấy, nếu mà anh em nào đang xem kênh của Tấn Phạm CVB thì có thể là đăng ký kênh và kết bạn Zalo hoặc là gọi số hotline trên màn hình à, anh em chỉ cần bấm vào cái link bên dưới cái nhất này đặc biệt của nó là giam tiền mở bát không kêu đó nguyên lý của nó hoạt động rất đơn giản anh em sức khỏe thoải mái thôi này anh em thấy mình sức khỏe chưa sức khỏe thoải mái quân không nhảy lên Đấy. bình thường khi anh em vào chơi thì anh em sóc bồng bềnh lên sóc quân vị lẫn lộn Đấy. anh em sóc cho quân vị đi lẫn lộn này à